Xin chào các bạn học sinh trường Phạm Văn Chí. Hiện giờ Pico đang ở trường cùng với gấu Bobo. Chào các bạn. Này Bobo, cậu còn nhớ cách so sánh hai phân số cùng mẫu số chứ? Nhớ chứ, trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tần số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Ồ, vậy nếu mai cô kiểm tra bài cũ, cô yêu cầu Bobo phải nêu ví dụ thì sao? Dễ ta, để mình nêu ví dụ, cậu nghe thử xem nhé Mình và cậu, mỗi người có một hộp bánh, gồm sáu cái bánh. Cậu ăn hai cái, tức là cậu đã ăn hai phần sáu hộp bánh. Mình ăn năm cái trong hộp của mình, tức là mình đã ăn năm phần sáu hộp bánh cậu đã ít hơn mình nên 2 phần 6 6 bé hơn 5 phần 6 Ví dụ hay quá Bobo ơi Vậy nếu hai phân số có tử số bằng nhau thì sao? Cậu sẽ so sánh thế nào? Ờ, thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn Hả? Ờ, không phải như vậy. Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại. Ví dụ, mình có 6 cái bánh giống hệt nhau. Nếu mình đem chia 6 cái bánh đó cho ba bạn thì mỗi bạn sẽ được 6 phần 3 cái bánh, tức là hai cái nếu mình đem chia sáu cái bánh đó cho hai bạn thì mỗi bạn sẽ được 6 phần 2 cái bánh, tức là 3 cái. Rõ ràng là hai cái bánh ít hơn 3 cái bánh hay là 6 phần 3 bé hơn 6 phần 2. Ồ, có hiểu rồi, cũng dễ nhớ nhỉ. Các bạn nhớ nhé. Trong hai phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại. Trong hai phân số cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại. Bây giờ thì các bạn hãy làm những bài tập sau đây để chúng mình nhớ bài lâu hơn nhé. So sánh hai phân số A. 3 phần 7 và 5 phần 7 B. 4 phần 3 và 2 phần 3 C. 7 phần 8 và 5 phần 8 D. 2 phần 11 và 9 phần 11 E. 8 phần 11 và 8 phần 13 G. 6 phần 7 và 6 phần 15 H. 4 phần 5 và 4 phần 7 Các bạn ơi, bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vico và Bobo chào tạm biệt các bạn nhé.